còn tê hơn bà riêng đôi tê xiềng búa, xanh cần vô xuống hoàng tôi xin lúc hao cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền would สัยเหลือเกินนะเจ้าภาพ